Xin chào các bạn Vào mỗi buổi chiều mùa hè Ruộng đồng quê tôi đã thu hoạch xong Lũ trẻ chúng tôi ùa ra bờ đê ở gần nhà để chơi Và chúng tôi đi dọc bờ đê Chọn những cây cỏ gà đem về làm trò chơi chọi gà với lũ bạn trong xóm chúng tôi đây là một trò chơi gắn liền với tuổi thơ của chúng tôi Từ lúc nhỏ đến bây giờ không bao giờ quên Tôi cẩn thận và tìm dọc kỹ bờ đê Trên từng bụi cỏ xanh mướt Để tìm những cây cỏ gà đẹp, xanh và cao theo ý muốn Và tôi bất nó về Sau một hồi chúng tôi cũng thu hoạch khá khá những cây cỏ gà trong chiều hôm nay để làm trò chơi này bằng cây cỏ gà, tôi sẽ làm cho các bạn xem như sau. Tôi dặn xoắn thân cây gà cho nó dẻo dai và chắc chắn hơn để có thể giật đứt đối thủ khi chơi. Rồi xoắn tròn thân lại và thắt các ngọn gà phía trên khoảng 2 đến 3 vòng như vậy. Xong, ta được một con gà như ý. Cứ như vậy, tôi làm hết tất cả những con gà còn lại mà chúng tôi thu hoạch được sau khi làm xong, chúng tôi chia những con gà ra thành hai quân để chơi chọi với nhau. Quân nào bị giật đứt hết đầu là quân đó thua và quân còn lại sẽ giành chiến thắng. Cách chơi thế này, bạn đẩy thân gà lên rồi chọn thân con gà khác luồn qua, rút chặt lại. Sau đó, hai bên dùng sức và lực giật ra phía sau. Bên nào đứt đầu là bên đó thua, Trò chơi này rất thú vị và hấp dẫn tụi trẻ con chúng tôi. Nó rất gây cấn và quyết liệt khi ta giật đứt được đầu gà của đối phương Sau khi chúng tôi chơi xong, các đầu gà đã bị đứt hết, còn lại một con của người nào đó là bên đói chiến thắng. Rồi tôi ngồi ở dưới gốc cây chơi trò xếp hình. Trò chơi này cũng khá thú vị và thư giãn sau khi chơi một trận chọi gà đầy căng thẳng. Những trò chơi của chúng tôi ngày xưa như vậy cứ trôi đi theo thời gian cho đến ngày nay và hy vọng mãi còn cho đến mai sau. Các bạn nhớ đăng ký kênh Quốc Media và xem những tập video tiếp theo từ chương trình Ký ức tuổi thơ cùng mình nhé.